Kính thưa đại chúng, câu hỏi à, từ một bạn à, gửi về cho Thầy thế này. Con kính bạch Sư Phụ, năm nay ông ngoại con mừng thọ, nhưng gia đình con thì không theo Phật, chỉ có mỗi mình con quy y Phật thôi, nên khó có thể tránh khỏi việc sát sinh. Con là con cháu trong nhà thì phải phụ giúp công việc, nên con muốn bạch Sư Phụ là con phải ứng xử thế nào con phải làm sao để không mắc vào cái nghiệp sát sinh và con cần làm gì để cho ông bà con được khỏe mạnh và trường thọ ạ. À? Con xin tri ân công đức của Sư Phụ ạ. À. Bạn này bạn gửi câu hỏi về cho Sư Phụ. Năm nay là ông ngoại của bạn ấy là được chúc thọ, chắc cũng khoảng 70, 80 gì đó. Nghe không? thế nhưng mà cả gia đình ấy thì không có phải là theo phật không tín ngưỡng phật duy nhất các bạn này là quy y phật thôi thế thì bạn ấy biết là trong cái lễ chúc thọ này thể nào rồi cũng phải sát sinh giết gà giết vịt à, có khi mổ lợn <laughs> đấy. để mà làm lễ chúc thọ cho ông thế mà bạn ấy là con cháu thì khó tránh khỏi cái việc phải làm rồi Đấy, gọi là con cháu là hôm là đầu sai <laughs> phải làm không biết là làm cái gì thì bạn rất lo bạn lo làm sao thì lo là mình lại dính vào cái nghiệp sát sinh đấy là cái thứ nhất bạn lo thứ hai là bạn ấy muốn hỏi sư phụ làm sao để cho ông bà bạn ấy lại được khỏe mạnh và trường thọ đấy đây là cái vấn đề khó đấy chứ không phải dễ ha. thì à, Sư Phụ xin trả lời cho bạn này và đại chúng cùng nghe thế này. Trước hết, ấy, chúng ta phải thấy à, cái ngày Tết ấy, thì là cái ngày vui và con cháu thì thường về là chúc thọ cho cha mẹ, cho ông bà. Và, và cái việc chúc thọ này là một cái việc làm tốt đẹp, thể hiện cái đạo lý à, biết ân đền ơn, uống nước nhớ nguồn, vào con cái nhớ công ơn sinh dưỡng của cha mẹ của ông bà của tiên tổ cái điều đó là cái điều tốt nó à, giữ gìn được cái hiếu đạo của dân tộc rất nên làm nên duy trì thế và thầy cũng dự cũng rất nhiều cái lễ mừng thọ hồi mà thầy còn chưa đi tu à, những cái năm tháng ấy thì còn có được đốt pháo không? lễ mừng thọ thì cũng rôm rả lắm Đấy, thường là ngày lễ mừng thọ thì ý, gia đình nào khá giả là có khi mổ lợn à, những con lợn sáu bảy mươi cân ấy, để làm lễ khao lão mừng thọ thế rồi à, giết gà giết vịt để cho con cháu họ hàng hàng xóm nữa cùng đến dự cái lễ chúc thọ đó thế thì trong cái lễ đấy thì các cụ chúc thọ nhau xong rồi thì là bắt đầu bày ra đánh tổ tôm <laughs> sóc đĩa rất nhiều thứ ừ. đó đấy là những cái lễ chúc thọ mà ngày xưa thầy ở nhà thầy được dự ừ. và khi mà đủ duyên thầy đi xuất gia thì à, thầy cũng rất là quan tâm đến các cái cụ cao tuổi thầy nói là hai cái thế hệ mà thầy rất quan tâm thế hệ thứ nhất ấy là tuổi trẻ thế hệ thứ hai là những người cao tuổi vì những người cao tuổi thì à, không còn được sống lâu nữa ở trên đời và là những cái thành phần mà rất là cần phải được kính trọng cần phải được à, chăm sóc bảo vệ đó cho nên à, tại chùa ba vàng thì thầy cũng đã một số năm tổ chức cái lễ chúc thọ cho những người cao tuổi là ông bà cha mẹ của các phật tử của chùa À, đáng nhẽ ra thì là à, cái năm 2020 này này à, là chùa mình ấy, Tết vừa rồi đấy cũng tổ chức lễ chúc thọ lớn đấy. Công tác chuẩn bị đã chuẩn bị hết rồi. Thế nhưng mà vì do Covid bùng phát cho nên phải dừng lại cái lễ chúc thọ đó. Chúc thọ đó. Thế thì kính thưa đại chúng á, cái gọi là lễ chúc thọ mừng thọ cho cha mẹ cho ông bà nói về cái mặt ừ, lợi ích vật chất có thể trong buổi lễ đó các con các cháu về với ông bà với cha mẹ có thể dâng lên ông bà cha mẹ một số cái vật phẩm hoặc là tiền bạc để biếu ông bà cha mẹ và chúc ông bà cha mẹ Đấy, nhưng mà thầy nghĩ nó không phải là cái vấn đề chính là cái ý nghĩa chính của cái lễ chúc thọ mà chính là cái sự mừng vui của con cháu cái sự biết ơn của con cháu mong mỏi cho cha mẹ trong bà được sống lâu thêm được thêm tuổi thọ à, được khỏe mạnh được sống lâu cùng con cháu đấy là cái ý nghĩa chính của cái lễ chúc thọ thế thì như vậy ờ, cái ý nghĩa chính của lễ chúc thọ là phải mong làm sao ờ, để cho cha mẹ cho ông bà được sống lâu à, đấy mới là chính sống khỏe mạnh mà sống lâu với con cháu mới là cái ý nghĩa chính thế nhưng mà nếu mà ta ta làm mà cuối cùng để cho cha mẹ ông bà mình lại không được khỏe không được sống trường thọ mà lại giảm thọ thì, thì trái với mục đích của mình rồi đúng không Đấy. thế đương nhiên đại chúng biết ấy, chúng ta biết rằng là ông bà và cha mẹ chúng ta không phải là do những cái lời chúc tụng của con của cháu mà ông bà được sống thọ hơn nghe không mà khỏe mạnh hơn đâu nếu mà chỉ có chúc không mà được như vậy thì chúng ta cái chúc cho nhau hết và quanh năm suốt tháng ai cũng gặp nhau cũng chúc bác mạnh khỏe nhưng mà có phải thế đâu mình bệnh nó vẫn bệnh à và, và già thì nó vẫn phải già không ờ, mấy ai mà đang già tự nhiên lại trẻ hóa lại được đâu <laughs> và rồi cái chết nó vẫn đến nó theo đúng cái quy luật của tự nhiên à, sinh lão bệnh tử không thể nào chúng ta do những cái lời chúc tụng à, mà chúng ta có thể làm đảo ngược lại được cái quy trình tự nhiên này không thể biến già <laughs> thành trẻ được à, đấy và cũng không phải do như thế mà chúng ta lại có thể chúc mà khỏe <laughs> hơn được có chăng á, nó chỉ là một chút rất là nhỏ nếu chúng ta tổ chức cái lễ chúc thọ mà nó khéo nó vui à, ông bà vui vẻ cha mẹ vui vẻ à, không có cái gì mà mà lấn cấn xảy ra trong buổi lễ chúc thọ à, ông bà vui vẻ không bị mệt nhọc nhiều khi á, ông bà cha mẹ mình lớn tuổi rồi con rồi cháu rồi họ hàng làng xóm đến chúc thọ nhiều quá các cụ mệt chúc thọ là các cụ cứ phải ra ngồi thôi <laughs> có nhiều cụ gọi là giơ tay không nổi nữa rồi nhưng mà cứ phải ngồi để mà tiếp khách để người ta đến chúc thọ xong buổi lễ chúc thọ là các cụ làm xỉu luôn <laughs> đấy thầy đã chứng kiến những cái vụ chúc thọ như thế rồi thế chúc thọ như thế thì thì các cụ đâu có được khỏe lên mà nhiều khi các cụ lại giảm thọ thật đó nghe nên tổ chức một buổi lễ chúc thọ không khéo là có khi là, là sau đó các cụ lại còn mệt mỏi phát bệnh đấy, rồi à, rồi là giảm thọ đi đấy thế còn nếu mà tổ chức khéo à, thật là nhẹ nhàng vui vẻ vì các cụ đã gọi là vào cái chỗ mà gọi là chúc thọ là các cụ cũng phải tuổi cao niên rồi à, mình ở đây nói ra thì phải từ 60 tuổi trở ra mới gọi là thọ một chút chứ đúng ra là phải 70 à. Đấy, cho nên ấy, nếu mà một người mà mất ấy, ừ, thì người ta nói là hưởng dương tức là những cái người mà dưới 60 tuổi là hưởng dương còn trên 60 tuổi mới gọi là hưởng thọ ừ. trên 60 tuổi gọi hưởng thọ còn dưới 60 thì vẫn là chỉ hưởng dương đấy. <laughs> ở trên dương thế như thế là ngắn thế còn à, như bác hồ xưa nói là thất thập cổ lai hy tức là từ tuổi 70 thì đúng là bắt đầu vào cái tuổi lên cụ rồi, thọ rồi, nghe không? Thế thì à, cái chúc thọ cho các cụ toàn là những cái người đã tuổi cao, phải làm như thế nào để cho các cụ được lợi ích nhất, đó là cái mục đích. Thế vậy thì ở đây bạn này bạn hỏi là gia đình nhà bạn ấy chuẩn bị là chúc thọ cho ông ngoại, mà ông ngoại như vậy là cũng tuổi cao. Thế thì à, bạn rất lo là trong cái buổi lễ chúc thọ này thì phải sát sinh, phải giết hại các con vật gà vịt rồi để mà làm cơm để cho đãi đằng mọi người thì bạn lo bạn ấy phải làm thì làm sao đây thế và cái điều ấy thì nó có ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe cái tuổi thọ của ông bà của cha mẹ mình không đấy thế thì kinh thưa đại chúng á, theo phật giáo á, chúng ta biết để mà được cái quả là trường thọ nhé trường thọ là một cái kết quả có cái phước duyên từ tiền kiếp có cái nhân duyên từ tiền kiếp thầy vẫn nói là cái thân mạng của chúng ta sang kiếp này nó nó là kết quả của vô lượng kiếp trước nó kết tụ thành cái thân này gọi là thân tổng báo cái thân này á, nó đẹp hay xấu nó trắng hay đen nó cao hay là nó thấp à, nó khỏe mạnh hay nó yếu nhé đó nó sống dai hay là nó chết yểu nó bị ảnh hưởng từ cái nghiệp tiền kiếp rất là nhiều Đấy, ảnh hưởng rất là nhiều không phải là ít tất nhiên hiện tại kiếp này nếu chúng ta có rèn luyện và tu tập thì chúng ta cũng có thể chuyển hóa được nó còn nếu chúng ta hoàn toàn không có một chút tu tập gì thì chúng ta không thể chuyển hóa và nó gần như theo cái định nghiệp cũ và theo cái định nghiệp cũ đó thế thì cái kết quả trường thọ đó nó phải có cái nhân cái nhân để được trường thọ đó là gì trong kinh nhân quả kinh nghiệp báo sai biệt và rất nhiều bộ kinh đức phật nói về cái việc mà chúng ta à, được trường thọ phải từ gieo những cái nhân gì Nghe không? cái nhân để trường thọ đó đó là cái nhân mà phải không sát sinh hại vật đấy không có sân hận sát sinh hại vật đó rồi phải có lòng từ bi thương người cứu vật đấy, tu tập cái tâm từ bi đấy, làm những cái việc thiện nghĩa lợi ích cho người cho vật đấy bố thí cứu người cứu vật họ hoạn nạn họ bệnh tật họ sắp sửa bị giết chết ở đây cái chữ họ này là kể cả người và con vật mà chúng ta À, giang tay ra cứu giúp đấy là gieo những cái nhân ấy là cái nhân được sức khỏe và trường thọ đấy, đó là nhân và quả nó rất rõ ràng cái nhân ấy thì sẽ được cái kết quả là chúng ta được một cái thân mạng mạnh khỏe và sống dài trường thọ đó nhé đại chúng phải nhớ rất rõ vì chúng ta tu học đạo phật là là biết tu theo nhân quả cái quả thành phật ấy thì cũng phải từ cái nhân Bồ Đề. Đấy, nhân Bồ Đề thành được tựu cái quả thành Phật giác ngộ. Nếu chúng ta không gieo nhân ấy, thì chẳng bao giờ mà có quả được đâu. Nhá. Muốn được cái quả trường thọ phải gieo đúng cái nhân ấy. Cho nên ấy, bây giờ muốn cho cha mẹ, ông bà chúng ta được thọ mạng, được sức khỏe tốt đẹp và thọ mạng lâu dài thì chúng ta phải tiếp tục gieo cái nhân cái nhân ấy có thể hôm nay gieo á, nó chưa trổ được ngay cho cái quả trong kiếp này thì cũng được trong kiếp sau nhưng nó không tạo ra những cái cái quả xấu ác nếu chúng ta gieo cái nhân mà xấu ác thì có thể nó ảnh hưởng ngay trong kiếp này đấy thưa đại chúng cái nhân để mà giảm thọ để mà mất sức khỏe đó chính là những cái nhân sát sinh hại vật ác tâm và Ờ, sống không có cái lòng nhân ái nhân từ yêu thương con người yêu thương muôn loài thì sẽ là khiến cho chúng ta bị giảm thọ bị bệnh tật còn bị chết yểu với người trẻ là chết yểu đấy đó thế thì ở đây á, trong cái lễ chúc thọ này bạn này bạn ấy ờ, lo gia đình phải sát sinh thế thì bây giờ với cương vị bạn ấy thì làm sao đây phải không thì tất nhiên bạn phải tìm cách để mà tránh những cái việc tự tay mình sát sinh. Phải Thế còn nếu mà bây giờ bố mẹ hoặc là anh chị em bắt mình phải sát sinh thì làm thế nào? À, không thể tránh được. Thì thôi, á, phải làm thì phải làm. Nhưng mà làm tuy phải giết con vật ấy, nhưng mà phải khởi cái từ tâm với nó, nhé. phải cầu nguyện cho nó, bỏ thân này nó sớm được, tái sinh vào những cái cảnh giới mới, tốt đẹp và có duyên gặp chính Pháp tất nhiên ấy, tự tay mình sát sinh ấy, thì mình vẫn có nhân quả nhưng mà trong cái đó mình có được cái đặc biệt là mình khởi được cái từ tâm không phải là mình cố tình ác tâm giết hại con vật đây là mình bị bắt ép mình làm nó khác nhau đấy đại chúng nhớ đấy tuy cùng là hành vi giết hại nhưng tâm mình khác thì cái quả của mình nó cũng khác nó không bị nặng đại chúng nhớ cho nên mấy cô mà phải làm ở hàng thịt ấy, phải sát sinh ấy, nếu mà biết Phật Pháp thì vẫn có thể tu tập và trong khi mà bây giờ con chưa kiếm được cái nghề nào mới con vẫn phải sống bằng cái nghề sát sinh giết gà giết lợn này để mà sống vì không có nghề nào con thì chết mất thế thì nhưng mà khi mà phải sát sinh thì vẫn làm sao mà mà phải khởi được cái tâm là rất là vẫn là thương xót đấy đại chúng cái việc này làm nó cũng là khó đấy mình giết nó mà lại khởi được tâm thương xót nó là rất là khó cái này thì có thể à, chúng ta thấy từ những các cái à, những cái vị mà phải làm cái nghề mà cái nghề gọi là là là đau phủ cái nghề mà phải xử tội những cái người bị tử hình đó, đó khi mình phải xử người ta nhưng mà lòng mình cũng khởi được cái tâm thương xót nó là do cái lòng mình hết đấy thưa đại chúng tâm chúng ta tuy là phải làm cái việc ấy nhưng mà vẫn khởi cái tâm thương xót được Thầy nhớ cái câu chuyện ngày xưa có ông quan đấy, cái người này có tội rất là nặng và cái tội phải bị chặt chân. Thế nhưng mà ông quan này khi mà xử chặt chân cho cái, cái vị phạm nhân này thì ông quan khởi cái tâm rất là xót xa, rất là thương yêu. Cái, cái việc ông phải xử, ông rất là đau lòng. Và chính cái vị phạm nhân đây cảm nhận được điều đó. Thế và sau đó thì đúng là nhân quả nó, nó, nó đến, khi mà ông quan này gặp mấy cái nạn thì chính cái người phạm nhân mà bị chặt chân năm xưa đó lại là người ra cứu cái ông quan này vì cái người ấy cảm nhận được tuy ông là phải chặt chân tôi nhưng mà ông rất là thương xót cho tôi không phải ông muốn như vậy vì đây là pháp luật quốc gia đó thưa đại chúng và trong cái này thầy nghĩ đối với cả các phật tử cũng thế rất nhiều phật tử ở trong cái trường hợp này mình là con dâu về nhà chồng bây giờ bố mẹ chồng mà bắt mình làm mình không làm không được phải đi chợ phải mua cá phải mổ cá phải mổ gà ừ, không làm thì chỉ có mà gọi là ăn mắng ăn chửi thôi rồi rất là khổ thế cho nên nhiều khi phải làm thì thôi làm mà khởi cái tâm từ bi cái tâm thương xót đối với con vật trước chúng ta có xem cái câu chuyện mà cái cô bé này á, một cái bộ phim đấy à, cô phải làm nghề sát sinh với gia đình nhà chồng nhưng mà mỗi một khi cô sát sinh cô đều niệm hồng danh phật cho con vật à, đó thì thưa đại chúng như với tất cả cái tâm tâm thương yêu thương xót biết là là như vậy tôi rất là thương xót tôi không mong muốn cái việc này xảy ra đấy thì đấy là là thầy bày cho bạn này cái cách nếu mà phải làm phải gia đình bắt mình phải làm thì mình phải khởi tâm như vậy để cho mình cũng nhẹ bớt cái tội cái nghiệp của mình nhé thế còn đối với ông bà với cha mẹ của bạn ấy mà mong muốn được được thọ mạng thì chắc chắn là phải làm sao à, tu những cái nhân kia. Đấy, nếu mà ông bà không làm được thì bạn phải khuyến tấn trong gia đình mọi người nghe không? biết cách làm phúc đấy, phóng sinh cứu vật đó rồi à, làm các cái việc phước thiện nghe không? thì mới được. Đó, chứ còn nếu mà không ấy thì nhiều khi là chúc thọ xong á là là ông bà mình lại lại sinh bệnh luôn đấy cái câu chuyện nó cũng rất là thực tế cái năm ấy chùa mình tổ chức chúc thọ thế thì à, thầy cũng động viên các gia đình phật tử ở dưới ung bí này này có ông bà có cha mẹ lớn tuổi lên chùa để tổ chức chúc thọ thế thì rất nhiều người hưởng ứng đưa ông bà đưa cha mẹ lên chùa để chúc thọ thế nhưng cũng có một số người thì không chịu à, phải ở nhà chúc thọ cơ vì đấy theo cái, cái lề lối rồi và tổ chức ở nhà chúc thọ thì sát sinh giết vật rất nhiều để chúc mừng ăn mừng mừng thọ thế và quả nhiên thì mấy năm sau thầy hỏi á thì những cái cụ lên chùa mà tổ chức chúc thọ ở chùa đấy thì được ăn cơm chay à, mà được nghe kinh được nghe pháp à, được đại chúng tụng kinh cầu nguyện cho thì những cụ ấy mấy năm sau thầy thấy là vẫn còn sống khỏe mạnh thế còn một số cụ mà tổ chức chúc thọ ở nhà thì quả nhiên mấy năm sau thầy hỏi mấy cụ đều đã đi cả <laughs> nên từ đại chúng đó nên thì thầy từ đó thầy suy ra cái chúc thọ mà nó không được gieo cái nhân lợi ích ấy, thì quả thật đấy cái quả của nó là không được thọ đâu cho nên ấy, chúng ta không khéo tổ chức chúc thọ cho ông bà cha mẹ mà làm không đúng không đúng như cái nhân quả thì cuối cùng lại làm giảm thọ của ông bà của cha mẹ chúng ta cho nên cái hay nhất ý là chúng ta làm đúng như lời phật dạy nghe không? thì chắc chắn là sẽ được lợi ích nhé trong ngày lễ chúc thọ chúng ta nên à, tụng kinh và nên thỉnh chư tăng về giảng pháp cho cả nhà cùng nghe cả họ cùng nghe con cháu được nghe hoặc là chúng ta tổ chức cái lễ phóng sinh hoặc trong ngày nhân ngày hôm nay chúc thọ ông bà ta đi làm một cái việc thiện đến bệnh viện giúp cho bệnh nhân nghe không? đó những cái việc như thế hoặc chúng ta cúng dường tam bảo à, đến chúng tăng lấy phước báo hồi hướng cho ông bà cha mẹ thì những cái việc đó chắc chắn là lợi ích thiết thực và ông bà sẽ được hưởng phước phần ấy mà thêm khỏe, thêm thọ. Cái đó là sự thật nhé. Thì Thầy xin chia sẻ với bạn này như vậy để bạn nếu mà được thì có thể à, khuyến hóa gia đình nghe được cái lời từ Thầy chia sẻ, từ Sư phụ chia sẻ để cho gia đình hiểu được mà làm như vậy đấy là cái lợi ích nhân quả thiết thực cho các cụ khi mà tổ chức cái lễ mừng thọ a di đà phật